Mấy ngày hôm nay thời tiết lúc mưa lúc nắng nên là mình có một cái từ để chia sẻ với các bạn đó là tên kìa mẹ, nghĩa là trời vừa mưa vừa nắng ấy. Ý nghĩa của nó là higa tete de ni ame ga furukoto. Mặc dù là trời nắng hay còn gọi là ông mặt trời chiếu sáng đấy nhưng mà à, vẫn là mưa này. À, cách gọi khác của cái tên kìa mẹ này thì có một cái cách gọi khác là kitsune no yomeiri. Uh, à, kitsune ở đây là cái con cáo này, yomeiri là uh, đám cưới của con cáo cách nói khác nữa đó là hideri à mẹ